Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối các bạn Đang buổi tối thì là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy Thì là ngày 27 tháng 4 à, năm 2019 các bạn nhé Thì cũng là ngày nghỉ rồi Chúng ta chắc rất nhiều bạn là, là ngày nghỉ à, lễ 30 à, tháng 4, 1 tháng 5 Thì mình kính chúc tất cả các bạn là có những ngày nghỉ chúng ta làm sao sau những ngày vất vả trong công việc Căng thẳng đầu óc xong rồi áp lực mọi khía cạnh của công việc thì chúng ta có ngày nghỉ chúc các bạn là luôn thảnh thơi và vui vẻ bên gia đình và có mấy ngày nghỉ là chúng ta đi chơi đâu đó để cho thoải mái thì trước mặt mình đây thì là kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc của ngày 27 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé đặc biệt của chúng ta lại về 29 các bạn ạ mới về 29 hôm trước sau các bạn mới về 229 thì hôm nay lại về 029 này thực ra là cũng khó đấy các bạn nhé cũng rất là khó phải tính toán kỹ rất là khó thì mới ăn được con ờ, đặc biệt 29 này thì ờ, như hôm mình kiểm tra một chút về phần lô tô tất cả các bạn tham khảo như hôm qua mình nói các bạn là đầu 6 câm thì ngày mai nó sẽ liên quan các bạn nhé mình đã nói với các bạn khẳng định các bạn là không có chạm 16 mà nó chỉ có tổng 16 thôi các bạn nhé thì đúng là ra tổng 16 thật thì ờ, hôm nay mình kiểm tra một chút về mặt lô tô cho các bạn tham khảo của ngày 27 tháng 4 năm 2019 về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay các bạn nhé lô tô hai nháy ngày hôm nay 98 của chúng ta về hai nháy này còn riêng 42 thì hôm nay lại về 42 hôm nay về ba nháy thì ngày mai không biết liên quan gì không nhưng hôm qua mình cũng nói các bạn là con 88 về hai nháy và bộ của nó là 3388 là về 5 nháy thì hôm sau sẽ liên quan đến nhau các bạn nhé thì đúng là về tổng 1 các bạn 3388 là tổng 16 mà các bạn thì hôm nay đây ngày mai là không biết là hội đồng rồi số sẽ tính toán theo kiểu con số như thế nào là ba nhai bốn hai này mai liên quan gì không thì ngày hôm qua hôm qua là mình hôm qua chốt cho các bạn nhé Vâng, xin kính chào Hôm tất cả các bạn. Hôm qua mình chốt cho các bạn ấy, còn 89 hơn cũng được, 89 này đẹp hơn, xem một chút. Mình kính chúc tất cả các bạn là có vâng. một ngày chúng ta làm việc luôn và Hôm qua là mình chốt cho các bạn cho ngày 27 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé Bạch thổ lô là 89 và lót là 98 xong thổ lô là 2992 và cái dàn đặc biệt 36 số thì mình chỉ có kết đúng hai con đặc biệt đó là 2992 thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì đã ra đúng 29 các bạn thì mình chốt cho các bạn ở trên YouTube là kết có hai cái đặc biệt thôi đó là 29 và 92 thì chúng ta ăn đúng đặc biệt 29 các bạn nhé đúng đặc biệt 29 luôn thì ra đúng tổng 1 hôm qua mình đã kết và xong thủ lô là 2992 thì 29 thì ra đúng vào đặc biệt đúng phút bù giờ các bạn nhé là đặc biệt hôm qua xong thủ lô mình chốt cho các bạn đó là 02 thì uh, ra luôn cũng ra đặc biệt hôm nay chốt cho các bạn xong thủ lô là 2992 thì cũng ra đặc biệt còn uh, bạch thủ lô là 89 lót 98 của chúng ta thì uh, hôm nay bạch thủ lô thì là 89 thì bị lên top dòng bạch kim các bạn ạ đẹp quá thì lên top thì bị giam ngay không ra được thì 98 của chúng ta là về hai nháy các bạn nhé Đấy, về hai nháy hai nháy 98 ngày hôm nay thì hôm nay nếu các bạn có tham khảo các bạn đánh cặp nào cũng được ăn mà đánh đặc biệt thì các bạn đánh có hai số mình kết thì các bạn cũng được ăn thì hôm nay ở trên kênh thì chúng ta nói chung là ngày hôm nay là đất nước chọn niềm vui các bạn ạ nói thật với các bạn là hôm nay đất nước chọn niềm vui hôm nay ở trên Zalo thì cái dàn đặc biệt của mình bất bại không bao giờ không bao giờ là trượt các bạn nhé dàn đặc biệt đẳng cấp khung thì ngày thứ hai đã về có 29 các bạn nhé thì là bắt cho các bạn thì có 29 chạm tổng 49 mà các bạn thì đã có 29 vậy chúc mừng các bạn còn đâu là về phần lô tô như mình đã nói với các bạn là mình chốt cho các bạn hôm nay độc thủ lô một con duy nhất độc thủ lô đó là con 29 thì đã về con 29 và Zalo cho các bạn xem nào hôm nay chốt cho các bạn đúng độc thủ lô một con nữa các bạn ạ thực ra là suốt ngày sổ số suốt ngày đầu nghĩ về về sổ số thật là mệt các bạn ạ rất là mệt mỏi hôm nay chốt cho các bạn đây độc thủ lô lúc 17 giờ 57 phút à, 58 phút độc thủ lô là con 29 đấy các bạn thì chúng ta lại về đúng đặc biệt 29 các bạn nhé chốt cho các bạn đúng một con đặc à, một con lô tô độc thổ lô là 29 còn đâu là chốt cho các bạn là cái dàn đặc biệt chốt cho cả à, cái cặp song thủ chốt cho các bạn đây là cái dàn à, đặc biệt lui đây các bạn nhé đặc biệt lui thì chúng ta đã ăn được con 29 29 là cái dàn đặc biệt lui còn hôm nay mình chốt lô tô cho các bạn đâu không biết cũng chốt lô tô cho các bạn thôi nhưng mà đây mình chốt lô tô cho các bạn là 27 và 29 lô tô song thủ cho các bạn thì con 27 của chúng ta hôm nay rất là đẹp nhưng mà nó không về ở đâu mình chốt độc thủ cho các bạn thì là con 29 thì đã ăn được thủ ăn được độc thủ các bạn nhé còn đâu dàn đặc biệt của chúng ta vẫn ăn được nhưng mà không ăn được như ở trên YouTube là mình chốt có hai kết hai con đặc biệt 2992 thì nó ra không ăn được thôi thì vậy hôm nay là chúng ta đất nước cho niềm vui các bạn nhé Bạch thủ lô thì có nốt về hai nháy đó là 98 và xong thủ lô về 29 và cái dàn đặc biệt 36 số thì là quá là tuyệt vời. Chốt kết quả hai đặc biệt thì về luôn con 29 cho các bạn. Thì mình vào mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn. Chốt số cho ngày 28 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé. Bạch thủ lô ngày mai đó là con 49 cho các bạn. Nó không đẹp nhưng mà nó cũng là lô tô các bạn ạ. 49 nốt 74 các bạn nhé và xong thủ lô ngày mai đó là hai con kép đó là 11 và 66 cho các bạn tham khảo còn cái dàn đặc biệt đó là dàn đặc biệt 34 số đây mình hôm nay không kết con nào cả mình kết cả dàn luôn thì các bạn có thể xem xét tham khảo trùng máu các bạn để các bạn tham khảo còn bạch thủ lô là 49 lót 74 xong thủ lô là 11 và 66 hôm nay chúng ta ăn được con lót về hai nháy hôm qua chúng ta ăn được con nót và ăn được song thủ thì hôm nay ăn được con nót về hai nháy và ăn song thủ về một nháy và cái dàn đặc biệt 36 số kết có hang đặc biệt đó là 2992 thì chúng ta đã ăn được con 29 còn số Zalo của mình đây các bạn nhắn tin kết bạn 0868302096 cho tất cả các bạn tham khảo trùng máu với các bạn thì các bạn có thể tham khảo đây là số Zalo nhóm các bạn nhé còn các bạn những con số mình chốt ở trên YouTube cho các bạn tỷ lệ cũng rất cao nhưng mà không cao bằng ở trên Zalo trên nhóm các bạn nhé tại vì trên YouTube thì à, lúc nào cũng không tỷ lệ không cao bằng trên nhóm được thì chúng ta hôm nay là rất là tuyệt vời các bạn ạ Zalo cũng à, trên nhóm cũng ăn đặc biệt mà cũng ăn được lô tô độc thủ 29 trên uh, kênh YouTube chúng ta ăn được uh, song thủ cũng ăn được mà bạch thủ ăn hai nháy lót và đặc biệt là 29 của chúng ta vẫn là đẳng đặc biệt có hai đẳng đặc biệt thôi còn đẳng cấp hơn nữa nhé các bạn nhé đẳng cấp hơn nữa là cái cặp à, cái dàn đặc biệt khung của mình chưa bao giờ trượt các bạn nhé khung của mình chưa là trượt thì chúng ta đã ăn được đặc biệt khung đó là 2992 chúc mừng các bạn thì mình cũng không chỉ cầu kèo đâu nhưng qua mình nói các bạn là mình không chỉ cầu kèo cầu kèo thì nó chỉ làm cho các bạn loạn số thôi thứ nhất cho các bạn loạn số thứ hai nó cho mình loạn số chỉ có một mình loạn số thì còn được chứ mà để cho các bạn loạn số thì các bạn không biết là các bạn đánh cái gì các bạn ạ hôm nay 29 đây ngày mai đây là không biết là có liên quan đến con 9 hay không còn đâu là phải xem xét kỹ các bạn xem xét kỹ tại vì là lô tô của chúng ta hôm nay 43 à 42 về ba nháy các bạn này đó 5 thì công thì ngày mai phải xem xét kỹ tính toán kỹ tất cả anh em đội ngũ kênh phải xem xét mới lọc được lên dàn chạm tổng cho tất cả các bạn những con số tỷ lệ cao thì à, vậy ngày mai các bạn nhé cũng là ngày nghỉ rồi thì mình cũng à, cũng là ngày cuối tuần thì là ngày chủ nhật thì cũng nói lại là kính chúc tất cả các bạn là có ngày nghỉ làm sao luôn vui vẻ trong cuộc sống và chúng ta chọn ra những con lô tô số, số đặc biệt để chúng ta tham khảo hoặc chúng ta có thể vui chơi làm sao chúng ta có thu nhập từ số còn đâu mình nói với các bạn ở trên YouTube thì mình chốt cho các bạn nhưng mà trên nhóm đó mới là chúng ta có thu nhập từ sổ số, số miền Bắc các bạn nhé trên nhóm và các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không tiếc gì một like để ủng hộ kênh và ủng hộ cho tất cả anh em đội ngũ của kênh soi cầu Minh Tú để anh em có động lực lên dàn chốt số từ lô tô diễn đặc biệt cho các bạn những số tỷ lệ cao nhất ở trên kênh YouTube và trên nhóm và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé